định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần đầu tiên của năm mới năm 2023. Lời đầu tiên thì tôi xin kính chúc toàn thể quý đầu tư à, trải qua một năm 2022 không mấy suôn sẻ thì năm 2023 hứa hẹn sẽ là một năm đầu tư thuận lợi và thành công rực rỡ hơn rất là nhiều. À, chỉ số VN-Index của chúng ta năm 2023 là một năm khá là thất bại nặng nề. Chỉ số của chúng ta mở cửa trên 1.500 và đóng cửa quanh 1.000. À, chúng ta có thể nhìn thấy một cây nến đảo chiều áp đảo hoàn toàn năm 2021 và nó che phủ gần hết của cây nến 2 năm 2020 20 2021. Điều này nó cho một cái tín hiệu rất là xấu. À, nếu theo trường phái phân tích kỹ thuật thì cái cặp nến đảo chiều này nó là một cặp nến khủng và nó thể hiện cái xu hướng giảm giá đang áp đảo. Nhiều khả năng năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm giảm giá chỉ số VN Index. Có khá nhiều chuyên gia đưa ra nhận định năm 2023 sẽ bớt khó khăn hơn và chỉ số của chúng ta kỳ vọng sẽ tăng giá, sẽ báo cửa cao. Tuy nhiên, nếu mà theo phân tích kỹ thuật thì cá nhân tôi nhìn nhận là năm 2023 sẽ một năm chúng ta tiếp tục đóng cửa thấp và năm sau chúng ta sẽ mất mốc 1.000 khi đóng cửa năm. Còn tất nhiên trong năm vẫn sẽ có những sóng lên xuống, sẽ có thời điểm chúng ta lên 1.200, 1.300 trong năm, có những thời điểm xuống 800 thậm chí sâu hơn trong năm. Nhưng đó là chuyện hết sức bình thường. À, năm 2018 thì chúng ta từng có một cây nến búa đảo chiều đóng cửa rất là mạnh Ờ, nó thể hiện cái xu hướng xấu tuy nhiên sau đó chúng ta đã vượt cạn thành không rất nhiều nhà đầu tư cũng hy vọng sẽ cái cây nến năm 2022 là một cây nến ờ, tín hiệu giả và chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới tuy nhiên bối cảnh hiện tại nó rất khác bối cảnh năm 2018 lát nữa khi phân tích cả bối cảnh thế giới thì tôi sẽ chỉ ra và nếu nhìn trên đồ thị uh, năm như vậy thì tôi thấy là năm tới sẽ là một năm Ờ, không hề thuận lợi với thị trường chứng khoán Việt Nam đâu. Nhiều khả năng chúng ta sẽ đóng cửa năm dưới 1.000. Đó. Nếu chúng ta nhìn theo chart đồ thị 6 tháng nó cũng xấu như vậy thôi. Chúng ta thấy một cây nến Doji đảo chiều rất là đẹp cuối năm 2021. Nó đã cảnh báo đảo chiều tức là cái việc xuống giá năm 2022 là mặc định rồi. Automatic rồi, cái này không có gì phải bàn nữa. Năm tới cái hỗ trợ của thị trường sẽ nằm mạnh quanh ở vùng ờ, trên 800 Nếu như chúng ta nhìn theo đồ thị tháng thì chúng, chúng ta lại thấy điểm tích cực. Tức là ngắn hạn trên ờ, đồ thị tháng thì chúng ta nhìn thấy là sau một chuỗi ngày giảm giá rất là mạnh từ tháng 1 năm 2022, chiều chứng khoán Việt Nam đã bắt đầu giảm giá tạo đỉnh. Sau đó đến tháng 11 à, tức là sau 10 tháng giảm giá thì chúng ta có một cây nến búa đảo chiều rất là mạnh. Với xu hướng đảo chiều, búa đảo chiều trên độ thị tháng như này thì nhiều khả năng quý 1, quý 2 sẽ là quỹ chúng ta tiếp tục phục hồi trước khi chúng ta đóng cửa thấp ở cuối năm. Tức là rất nhiều chuyên gia dự đoán là quý 1, quý 2 chúng ta à, giao dịch ảm đạm và cuối năm bứt phá. Nhưng theo tôi thì ngược lại, cá nhân tôi đánh giá quý 1, quý 2 sẽ một quý tích cực của chứng khoán Việt Nam và cuối năm tới thì chúng ta sẽ lao dốc trở lại để hoàn thành. Quý 1, quý 2 chúng ta sẽ tiếp tục phục hồi hướng đến mốc 1.200 xa hơn là 1.300 để xác định cái đỉnh hồi sóng B. Sau đó chúng ta sẽ bước vào sóng C trong năm và nhiều khả năng nó sẽ vượt kéo vắt cả sang đầu năm 2024 nữa. Đấy, cá nhân tôi dự đoán là tầm độ giữa năm chúng ta sẽ tạo đỉnh. Tầm độ tháng 3 đến tháng 5 chúng ta sẽ tạo đỉnh. Đỉnh thấp nhất là nghìn hai cao nhất là tầm một nghìn ba ba mươi Sau đó là chúng ta hoàn toàn sẽ mò đáy. Và hướng đến đáy của chúng ta thì ngắn hạn thì được hỗ trợ bởi 800 nhưng nếu dài hạn hơn khả năng nó phải tầm dưới 700 mới có thể làm màu đáy được đó là xu hướng của vn index trong uh, trung hạn còn ngắn hạn của chúng ta như nào cá nhân tôi nhìn nhận ngắn hạn lại khá là tích cực à, xét theo sóng điều chỉnh của sóng b thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phục hồi hiện nay thì chúng ta đã giảm về vùng 18980 nếu trường hợp thị trường giảm sâu hơn thì cái mốc hỗ trợ 955 sẽ là hỗ trợ cuối cùng của nhịp điều chỉnh này. Sau đó thị trường sẽ tiếp tục phục hồi. Hướng đến mốc đầu tiên là 1171 xa hơn là 1 1002. Tôi nghĩ là cái mốc 1 1002 sẽ muốn mốc phù hợp trong quý 1. Do vậy, cái xu hướng một vài tuần tới theo tôi từ giờ Tết âm chính là cái xu hướng canh mua thôi. Quý vị có thể canh mua ngắn hạn thì VN-Index hỗ trợ 980 xa hơn là 955. Như vậy vùng 905 900 950 980 chính là khu vực mua trung hạn. Còn quý vị mua thì phải phụ thuộc vào từng cổ phiếu một để chúng ta biết cái xu hướng điều chỉnh của mỗi cổ phiếu. Vì nhiều khi chỉ số viên index chưa đến đáy, cổ phiếu chúng ta đến đáy. Khi viên index có thể sâu hơn 2 30 giá thì cổ phiếu chúng ta không có đáy sâu hơn nữa. Do vậy, đầu tư cổ phiếu nào quý vị phải chọn đích danh cổ phiếu đó. Theo tôi thì quý vị nên chọn những cổ phiếu đầu ngành. Đấy, những cổ phiếu có sức chống chịu tốt và sẽ thường phục hồi mạnh mỗi khi thị trường có sóng phục hồi. À, xét với chỉ số à, chứng khoán thế giới, đặc biệt là chứng khoán Mỹ thì chúng ta thấy năm 2022 chỉ số chứng khoán Mỹ không xấu như chỉ số chứng khoán Việt Nam. Chỉ số Dow Jones của chứng khoán Mỹ thì có có tạo ra một cây nến búa đảo chiều. Một người treo cổ những người này nó không được đẹp tức là cái thân nến khá là dài và cái chân bóng nến cũng cũng dài nó chỉ hơn thân nến một chút nó đạt cái điều kiện tối thiểu nhưng mà không phải quay búa đẹp tuy nhiên với nến 6 tháng thì nó tạo ra một cặp nến đảo chiều áp đảo với cái xu hướng đảo chiều như này thì chỉ số chứng khoán Mỹ năm 2023 sẽ tiếp tục giảm giá tiếp tục đao chen không có gì bất ngờ cả với đô thị tháng thì chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi khá mạnh hai tháng cuối năm nếu với đà phục hồi này chủ chứng khoán Mỹ có thể tạo ra bất ngờ, có thể vượt lên. Nếu vượt lên trên 34.600 thì có thể tạo ra mô hình hai đỉnh ở đâu đó quanh 36.000 trước sau đó vẫn đi xuống thôi. Đây là với chỉ số chứng khoán Dow Jones nhá. Còn với chỉ số S&P 500 của Mỹ ấy, Với chỉ số S&P 500 thì không có khả năng tạo mô hình hai đỉnh đâu. Theo đổi thị tháng thì nó đã tạo ra một cây nến búa đảo chiều rất là đẹp ở tháng 11. Sau đó còn cố lên một cây nến giả trước khi tạo ra cặp nến đảo chiều tháng 12, tháng 1 và xuống giá cho đến cuối năm. Trường hợp bây giờ phục hồi lên, trường hợp mắc thì SP500 cho phục hồi lên trở lại 4360 sau đó vẫn đi xuống thôi. Mò đáy trong năm. Xét theo biểu đồ 6 tháng thì SP500 đã tạo ra cặp nến đảo chiều khá là rõ nét rồi. Áp đảo luôn rồi. À, xu hướng xuống là không phải bàn cãi nữa năm tới sẽ tiếp tục xem một năm xuống giá của chỉ số SP500 thôi. Đối với chỉ số Nasdaq Đối với Nasdaq Composite của Mỹ thì năm qua là một năm xuống khá rất là thảm hại. Chỉ số Nasdaq cùng với chỉ số VN-Index Việt Nam lọt vào tốt những chỉ số chứng khoán giảm giá mạnh nhất thế giới. Đương nhiên đầu bảng là Nga rồi cái này thì không phải bàn cái vì chúng ta biết là Nga đã xa lời gần một năm nay vào cuộc chiến với Ukraine. Tuy nhiên, trong đó có những cái chỉ số rất là bất ngờ chẳng hạn như Việt Nam chẳng hạn. Chúng ta năm trước là top 3 của chỉ số tăng giá mạnh nhất thế giới thì năm nay vào top 3 và top 4, top 2 của chỉ số là giảm giá mạnh nhất thế giới. Đúng là Việt Nam làm cái gì cũng phải vào top cơ, phải nằm trong top được huy chương cơ. Kể cả huy chương về tốt nhất cũng như huy chương tồi nhất đúng không? Chúng ta giảm gần ngang với chỉ số chứng khoán Nga vượt trội hoàn toàn so với các chỉ số chứng khoán các nước châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á thì không có nước nào có thể cạnh tranh được Việt Nam. Không có nước nào là top 10 cả. Đó. Chúng ta giảm rất là mạnh năm vừa qua. Mặc dù cuối năm của chúng ta thì được hỗ trợ rất mạnh bởi lực mua khối ngoại. Kết năm là khối ngoại mua dòng là gần 30.000 tỷ. Chúng ta biết hai tháng là tháng 11 khối ngoại giải ngân là gần 20.000 tỷ, 19.000 tỷ và tháng 12 giải ngân 10.000 tỷ có thể nói chính cái lực giải ngân của khối ngoại tạo ra cái đợt phục hồi tạo đáy của thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai tháng cuối năm. Nếu không có lực giải ngân khối ngoại thì chúng ta không biết chỉ số viên index của chúng ta có giữ được mốc 1.000 không. À, trước đó thì chúng ta biết 22 năm 2020, đặc biệt là năm 2021 khi chỉ số chứng khoán Việt Nam bay cao thì khối ngoại ra bán không thương tiếc bán dòng gần 60.000 tỷ năm 2021 này chúng ta nhìn thấy ừ, chứng tỏ nếu mà xét về cơ cấu dài thì khối ngoại đầu tư khá là chuẩn đúng không ạ vào tiền mạnh là chỉ số chứng khoán tăng mà bán mạnh là chỉ số giảm thôi à, năm nay là một năm vào tiền khá là mạnh nó tương ứng với năm 2016 chúng ta hy vọng năm tới khối ngoại sẽ vào tiền mạnh hơn giống 2017 thì đấy chính là cái lực nâng đỡ cho thị trường còn đỡ được hay không thì nó là một chuyện khác Giống như năm nay khối ngoại vào rất mạnh nhưng mà chúng ta vẫn giảm thuộc top giảm mạnh nhất thế giới này. Đấy. Đối với chỉ số chứng khoán Nasdaq thì đồ thị chart 6 tháng là giảm rõ nét rồi. Đồ thị 12 tháng thì lại càng giảm mạnh, tạo ra cặp nến đảo chiều rõ nét luôn. Cặp nến này chỉ xuất hiện tại năm 2000 thời kỳ mà bong bóng dotcom đổ vỡ lần này thì chính là bong bóng công nghệ đổ vỡ khả năng năm tới tiếp tục là một năm xuống giá của chỉ số chứng khoán à, Mỹ nói chung và chỉ số Nasdaq nói riêng. Chỉ số Nasdaq sẽ hướng về mốc là 6.500. Hiện nay đang là 10.500 sẽ tiếp tục là một năm giảm giá thủ top top thế giới của thị trường chứng khoán Mỹ nữa, chỉ số Nasdaq đấy. À, xét về yếu tố thông tin thì à, tuần đầu tiên của năm mới chúng ta cũng không có quá nhiều thông tin được à, công bố đâu. Ngày thứ hai thì thế giới vẫn nghỉ lễ, ngày thứ ba Mỹ không có thông tin. Ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có thông tin chỉ số PMI của Mỹ. À, chỉ số PMI của Mỹ khối sản xuất thì dự kiến tiếp tục sụt giảm là xuống mức 48,6 so mức 49 của tháng trước. Điều này cho thấy là khối doanh nghiệp sản xuất của Mỹ đang thu hẹp sản xuất. À, đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm chúng ta có biên bản của họp FOMC. Biên bản này thì giới đầu tư có thể chờ đợi Ờ, xem những cái ờ, giải thích những cái luận điểm của Fed và từ đó tìm manh mối cho cái chính sách uh, tiền tệ và lãi suất của Fed trong năm 2023. Nhiều khả năng nó không thay đổi so với FOMC statement họp uh, cuối tháng 12. Và đặc biệt là ngày thứ sáu chúng ta sẽ có bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ. Có thể nói tuần tới là một tuần có tin. Thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng có biến động, còn thị trường chứng khoán Việt Nam thì nhiều khả năng là chưa bởi vì chúng ta vẫn chưa trải qua Tết âm còn đối với thế giới thì họ đã kết thúc Tết dương rồi sẽ bắt đầu trở lại cái kế hoạch của năm mới thôi đối với Việt Nam ngoài việc năm qua thị trường chúng ta mất 1,8 ờ, triệu tỷ vốn hóa so với đầu năm vốn hóa hiện nay thì từ gần 6 triệu tỷ giảm xuống còn có 4 triệu tỷ thôi Đấy, giảm gần 1 phần 3 rồi đó là những thông tin tiêu cực của năm trước. Ngoài ra chúng ta còn một thông tin, chúng ta có thông tin khá tích cực là vốn ngoại mua dòng 1,2 tỷ đô, gần 30.000 tỷ. Hy vọng năm đầu năm tới khối ngoại tiếp tục đổ dòng mua dòng thì hỗ trợ thị trường tiếp tục phục hồi. À, đối với thông tin kinh tế thì chúng ta biết là Thủ tướng vừa phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường cao tốc Bắc Nam. Tức là nó thể hiện cái quyết tâm giải ngân đầu tư công mạnh mẽ năm 2023 Dự kiến là chính phủ chúng ta sẽ giải ngân đầu tư công tầm 700.000 tỷ. Điều này sẽ hỗ trợ rất lớn cho cái thanh khoản. Xét về yếu tố vĩ mô thì tôi nghĩ là 6 tháng đầu năm vĩ mô của chúng ta sẽ khá là tích cực. Tuy nhiên 6 tháng cuối năm thì bất định chúng ta chưa thể đoán biết được. Xét về yếu tố ảnh hưởng thế giới thì yếu tố bất định nhất chính là việc mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng như nào đến Việt Nam. Nhiều khả năng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số năng lượng tức là giá năng lượng toàn cầu thì đang được dự kiến sẽ tăng 20%. À, ờ, chúng ta biết giá dầu WTI hiện nay đang 80 đô, tức là nhiều khả năng nó sẽ đóng cửa tầm 100 đô trong năm tới. Và điều đó có thể thúc đẩy lạm phát trở lại và nó sẽ bóp nghẹt cái quá trình uh, hạ lãi suất của Fed manh ra đầu uh, vào cuối năm sau. Cũng có khá nhiều luồng ý kiến chuyên gia đưa ra nhận định là Giữa năm tới thì lạm phát của Mỹ sẽ về đâu đó tầm dưới 4%, tầm 3,5% nhưng sẽ bùng phát trở lại tầm trên 6% vào cuối năm 2023. Và điều này hoàn toàn có thể thúc đẩy Fed không những hạ lãi suất mà có thể phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm 2023 cũng nên. Cái này nếu điều đó xảy ra nó sẽ thật sự là một quả tạ à, đập vỡ cái sự phục hồi mong manh của thị trường tài chính trong đó có thị trường chứng khoán thế giới tôi thì không mong muốn kịch bản xấu nhất xảy ra nhưng mà nếu mà theo chat đồ thị thì có lẽ cái kịch bản xấu nhất hoàn toàn có khả năng xảy ra do vậy các bạn đầu tư năm tới cá nhân tôi đánh giá là đầu năm tích cực cuối năm thì không tích cực đâu do vậy quý vị hết sức cẩn thận Đấy, nếu mà đầu tư quý vị nên bung sức trong đầu năm giữa năm thì thu quân cuối năm thì có lẽ là án binh bất động chờ thời đó là chiến lược trong năm còn chiến lược à, ngắn hạn thì như tôi vừa phân tích à, đầu năm có lẽ từ giờ Tết âm chúng ta canh mua thôi. Vùng giá chín chín trăm rưỡi trăm tám chính là khu vực canh mua giải ngân mạnh. Kỳ vọng ngắn hạn nhất là trong quý 1 sẽ có giá nghìn hai thậm chí cao hơn là có thể hướng đến nghìn ba Đó là với chỉ số chung, uh, VN Index và các chỉ số chứng khoán chung thế giới. Còn đối với uh, từng nhóm cổ phiếu thì tôi nghĩ là đối với nhóm cổ phiếu thì năm tới cá nhân tôi thì khuyến nghị là có lẽ hai nhóm chúng ta cần phải tránh tất nhiên là chúng ta không phải tránh là chúng ta tránh tất cả mọi cổ phiếu nhưng vào phần đa tiền có lẽ danh mục nếu giải ngân chúng ta giải ngân ít hơn ở các nhóm cổ phiếu như là ngân hàng và bất động sản bất động sản chúng ta biết năm tới mới thực sự là một năm khó khăn thị trường bất động sản đặc biệt là cái phần trái phiếu ngân hàng cũng sẽ khó khăn ở trái phiếu nhé bởi vì chúng ta biết là ngân hàng là chủ thể phát à, hành chiếm gần 40% cái trái phiếu và niềm tin của trái phiếu sẽ khó khôi phục. Như vậy thì cái việc huy động tiền qua kênh trái phiếu của ngân hàng cũng sẽ không khả thi, không không còn dễ dàng như trước. Bên cạnh đó việc tăng lãi suất đầu vào và gặp cái áp lực phải giảm lãi suất đầu ra sẽ làm giảm cái cáinin lợi nhuận của ngân hàng. Do vậy dự kiến năm tới thì tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng năm 2022 thì các ngân hàng đa phần vẫn giữ được mức tăng trưởng 20 30%. Năm tới tôi nghĩ là mức tăng trưởng lãi suất tăng trưởng lợi nhuận tầm 5 đến 10% đã là tốt với các ngân hàng thậm chí sẽ có nhiều ngân hàng tăng trưởng âm do vậy cái khối chưa kể là khi khối ngành bất động sản gặp khó khăn thì cái nợ xấu sẽ tăng mạnh và các ngân hàng sẽ phải tăng trích lập dự phòng nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh và sức khỏe của các ngân hàng do vậy tôi không đánh giá cao ngành ngân hàng tuy nhiên nhóm ngân hàng ờ, mỗi khi mà kinh tế tăng trưởng tốt thì nhóm ngân hàng thương mại cổ phần luôn bứt phá do cái đối tượng khách hàng là có khẩu vị rủi ro cao hơn. Tuy nhiên khi nền kinh tế mà gặp khó khăn thì nhóm ngân hàng thương mại cổ phần cũng chính là nhóm sẽ gặp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Do vậy nếu giải ngân nhóm ngân hàng thì quý vị chỉ nên giải ngân nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước nhé. Do vậy nếu mà trong quý 1 này khi thị trường phục hồi đương nhiên không thể thiếu bóng của nhóm ngân hàng. Cái này là đương nhiên rồi. Tuy nhiên nếu với nhóm ngân hàng tôi nghĩ là tôi khuyến nghị quý vị nên giải ngân nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước thôi à, Vietcombank thì cá nhân tôi đánh giá là nó đang được định giá cao mặc dù nó rất là tốt và nó không có tiềm năng tăng trưởng về giá do vậy giá 80 mà nó gặp cản rất mạnh ở 86 do vậy chúng ta nên tránh CTG ngân hàng công thương ừ. cá nhân tôi thì đánh giá nó vẫn đang điều chỉnh nó vẫn hoàn toàn có thể hướng đến mốc 29 thậm chí là vượt 30 tiệm cận đến vùng 32 tuy nhiên cái hỗ trợ mạnh của nó thì lại nằm quanh 24 25 như vậy nếu nó điều chỉnh về 24, 25 thì quý vị mới có thể xem xét canh mua. À, trường hợp xấu nó có thể về tận 23 cơ. Như vậy vùng 23, 24 là vùng quý vị có thể xem xét canh mua với mục tiêu là 29, 33, 22. Đối với ngân hàng BIDV, BIDV thì đang gặp áp lực giảm giá khá là mạnh, điều chỉnh nó phù hợp thôi. Đấy, mức chinh phục của nó như sóng trước chúng ta mua 30 chốt lời 41 là quá là khủng rồi. Nhịp này nếu BIDV điều chỉnh cá nhân tôi thì đang thấy là nó đang định giá cũng hơi cao. Chưa có khả năng điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên nếu nó không điều chỉnh mạnh thì chúng ta không vào. Đơn giản như vậy thôi. Nếu nó điều chỉnh nhá, ít nhất nó phải về tầm 36. Tôi nghĩ 36 vẫn là cao. Có lẽ phải khu vực 34. BIDV phải 34, dưới 34 mới là khu vực vào. Bởi vì chúng ta kỳ vọng chút lời 42 mà. Nếu vào 36 thì được ít quá. Đấy, tầm 34 dưới 34 thì chúng ta có thể canh mua nhé kỳ vọng lên 42 đó. nhóm ngân hàng tôi chỉ khuyến nghị nhóm ờ, ngân hàng thương mại của phần nhà nước thôi còn đối với nhóm bất động sản thì tôi nghĩ một số công ty bất động sản tốt mà định giá hợp lý quý vị vẫn hoàn toàn có thể vào à, ví dụ như là Vinhome Vinhome thì tôi nghĩ là Vinhome đang tạo muốn tạo mô hình hai đáy Đáy thứ nhất thì quanh 42 rồi, tôi kỳ vọng nó về một cái đáy ờ, đâu đó quanh 43 nữa thì khu vực 43 ờ, 42 này là khu vực quý vị có thể vào với mục tiêu hướng đến vùng 58 xa hơn là 63. Không biết có tạo được không? Hiện nay giá đang 48 rồi. Nếu thị trường điều chỉnh thì nó hoàn toàn có thể điều chỉnh. Đợt vừa rồi đã điều chỉnh xuống 45 rồi. Như vậy vùng quanh 43 cộng trừ quý vị có thể mua với kỳ vọng 58 sau 2 nhé. Đối với cổ phiếu Nam Long Nam Long thì tôi nghĩ là đang định đúng giá rồi. Trước đó thì tôi kỳ vọng Nam Long sẽ hướng đến vùng giá 32 xa hơn là 35, 36. Mà hiện nay giá đang 31 tôi nghĩ nó không hợp lý để mua nữa. Nhưng nếu có trường hợp xấu xảy ra Nam Long có thể điều chỉnh trở lại vùng giá quanh 24 thì đây là một vùng mua tốt để hướng đến vùng giá 35, 36. À, cổ phiếu Kinh Bắc Kinh Bắc thì cá nhân tôi nghĩ là định giá cao rồi. Vì kỳ vọng cao thì Kinh Bắc có thể lên đến 27 thôi, hiện nay giá 24. Nếu trường hợp mà Kinh Bắc có xảy ra điều chỉnh thì vùng giá dưới 20 là một khu vực mua tốt, đặc biệt là vùng giá 18 nếu Kinh Bắc về được nhé. Đây là một khu vực mua tốt với kỳ vọng lên 27. Đối với bộ đôi cổ phiếu có thiên hướng đầu cơ, ví dụ như là DG DG tôi kỳ vọng là tạo mô hình hai đáy à, cá nhân tôi thì định giá DG nó cũng phải giá hợp lý à, đâu đó nó quanh 20 trên 20 cơ nhưng mà giá 14 thì nó cũng chưa hẳn là hấp dẫn nhưng nếu DG có một lần nữa mà vòng xuống mạnh giá thì tôi nghĩ đây là một cơ hội đầu tư tốt bởi vì bài bản thân thì DG thì gặp một chút khó khăn về dòng tiền tuy nhiên về cái chất lượng tài sản thì tôi đánh giá nó cũng là thuộc nhóm khá là tốt đối với CEO cũng cổ phiếu thiên hướng đầu cơ rất là mạnh à, như vừa qua CEO phục hồi nó quá là khủng khiếp rồi quá là mạnh đạt target rồi vùng giá 26 28 rồi trường hợp nếu điều chỉnh thì tôi nghĩ là CEO mà về mệnh giá thì đấy cũng là một điểm lên tàu lý trưởng thôi đó với mức hợp định giá hợp lý thì tôi nghĩ CEO ở vùng giá 20 25 là hợp lý Hiện nay giá 18 thì không phải là hấp dẫn. Nhưng nếu giá về được đâu đó quanh 10 cộng trừ thì đây là một khu vực mua tốt với kỳ vọng tăng trở lại lại là 20, 25. Kéo như vậy. À, đó là nhóm cổ phiếu bất động sản. Hai nhóm này thì tôi không khuyến nghị ưu tiên. Tuy nhiên nếu quý vị mua thì nên canh mua những cổ phiếu tốt nhé mà tiềm năng. Thực ra tiềm năng thì khó vì hai ngành đó nó cũng sẽ gặp khó khăn nhưng mà ví dụ như nó vẫn là những cổ phiếu tốt trong ngành và sẽ ít khó khăn hơn các nhóm khác hoặc là được định giá nó hợp lý đối với nhóm ngành à, cổ phiếu chứng khoán thì tôi nghĩ là khi thị trường phục hồi nhóm chứng khoán sẽ là một nhóm khá là ưu tiên bởi vì rủi ro của nhóm chứng khoán có thể định lượng được có lẽ khi giai đoạn xấu của nhóm chứng khoán là quý 3 năm trước thì nó đã qua nhiều khả năng từ quý 1, quý 2 năm nay sẽ khởi sắc hơn khi thị trường phục hồi. Do vậy, à, đối với cổ phiếu chứng khoán thì tôi nghĩ là cổ phiếu chứng khoán SI vẫn luôn là cổ phiếu hấp dẫn. À, vùng giá 16, 17 sẽ là một vùng mua khá là tốt cho quý vị. Với mục tiêu ngắn hạn là hướng đến 21, tôi nghĩ là SI hoàn toàn có thể chinh phục 21 là hướng đến vùng giá 25, 26 và xa hơn, có thể xa hơn. chứng khoán à, VN Direct. Có lẽ vùng điều chỉnh ngắn nhất là quanh 13, trường hợp sâu thì xuống 12, như vậy mùng 12 13 chính là vùng mua thôi. Đấy, VN Index sẽ chinh phục trở lại vùng giá 17. Tôi nghĩ là ngắn sẽ chinh phục 19, còn xa kỳ vọng là vùng giá 23. Thì vùng giá 12 13 cũng là một điểm đáng lưu ý. Đối với chứng khoán Hồ Chí Minh HCM chứng khoán Hồ Chí Minh. Trong nhịp điều chỉnh thì chứng khoán Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể tiếp tục điều chỉnh xuống dưới 20. Tôi thì kỳ vọng chứng khoán Hồ Chí Minh điều chỉnh về đâu đó quanh 18 cơ. 18 cộng trừ 0.5 đây mới là điểm mua lý tưởng của chứng khoán Hồ Chí Minh. Với mức ngắn hạn có thể phục hồi trở lại vùng giá 24, xa hơn là 30. Chứng khoán bản Việt. Đây là những công ty chứng khoán lớn tốt nhất hàng đầu. Tôi luôn ưu tiên trong danh mục đầu tư. Ờ, chứng khoán bản Việt thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể điều chỉnh về lớp gáp ở vùng giá 21. 20 21 chính là điểm mua mạnh của chứng khoán bản Việt, hiện nay giá đang 23. Mục tiêu sẽ hướng trở lại 28, tôi nghĩ là 28 không phải điểm dừng đâu. Nếu mà trường hợp xa nó có thể hướng trở lại vùng giá 38 cơ. Đó là nhóm chứng khoán, tôi nghĩ là chúng ta chỉ nên ưu tiên những công ty hàng đầu thôi. Đối với nhóm cổ phiếu thép Tôi nghĩ là khi Trung Quốc mở cửa trở lại thì nhóm cổ phiếu kép cũng sẽ đỡ khó khăn hơn. Có lẽ giai đoạn xấu nhất là quý 3, quý 4 sẽ đi qua. Chứng khoán xếp sẽ dần phục hồi trở lại. Trong đó đặc biệt là anh cả Hòa Phát. Tôi kỳ vọng là Hòa Phát đang tạo mô hình vai đầu vai, đảo ngược. À, với kỳ vọng như vậy thì Hòa Phát hoàn toàn có thể canh mua quanh 17, thậm chí sâu hơn là 16. Đây là khu vực mua 16-17 chính là điểm mua của Hòa Phát. Kỳ vọng ngắn hạn là 21 nhưng tôi kỳ vọng Hòa Phát ít nhất là lên trở lại 24 cơ. Xa hơn nếu chinh phục 24 Hòa Phát hoàn toàn có thể lên trở lại 28. Chúng ta cũng chưa biết được nhưng nói chung mua ở vùng 16 17 là một vùng khá là hợp lý. Đối với cổ phiếu Hoa Sen. Hoa Sen thì có hơi hướng đầu cơ khá là mạnh. Cơ cấu vốn của Hoa Sen thì tôi nghĩ không được tốt lắm. Hoa Sen đang có dấu hiệu tạo mô hình vai đầu vai. Đảo ngược nếu vô hình này thì hoa sen hoàn toàn canh mua quanh 11, thậm chí là 10. 10, 11 chính là vùng mua của hoa sen. Kỳ vọng ngắn nhất tăng trở lại 14. Tôi nghĩ là 14 sẽ vượt qua thôi. Nếu tăng thì hoa sen có thể trở lại 18, 19. Do vậy mua 11 thì là một mức đầu tư khá là tốt. 10, 11. Đối với cổ phiếu Nam Kim. Nam Kim thì có lẽ sẽ tiếp tục điều chỉnh thôi. Tôi cũng kỳ vọng cổ phiếu Lam Kim thấp nhất phải về 11, thậm chí là 10. 10 11 cũng chính là vùng mua của Nam Kim. Kỳ vọng tăng trở lại 15. Xa hơn là 18. Tôi nghĩ là nếu mà trường hợp khủng Nam Kim có thể tăng trở lại 20 22 cũng không có gì bất ngờ. Thép rồi, chứng khoán rồi, chúng ta trở lại với nhóm cổ phiếu dầu khí thôi. Nhóm cổ phiếu dầu khí thì à, PVGAT tôi nghĩ là GAT đang được định giá khá là cao. Năm tới thì khá là bất lợi bởi vì GAT chưa đưa vào khai thác những mỏ dầu khí mới, còn chưa cả đầu tư cơ, mới được phê duyệt về chủ trương đầu tư. Do vậy, tôi thấy GAT đang diễn ra quá trình phân phối và sẽ đao chen đấy. Nhiều khả năng GAT phải về tầm khá là sâu. À, năm mấy thì nghe là hơi quá đáng nhưng mà sáu mấy thì 70 này hoàn toàn có thể về được. Chúng ta tránh xa của việc GAT ra nhé đối với cổ phiếu PVD. PVD đang được hỗ trợ khá tốt của dòng vốn ngoại. Tôi nghĩ là khi PVD về có hỗ trợ rất mạnh quanh 13 14 này, đây là khu vực mua hàng của PVD. Có thể hướng đến khu vực là 22, xa hơn là 28. Khi mà uh, cái lô dầu khí Omon B được phê duyệt đầu tư thì PVD chính là một trong những cổ phiếu thượng nguồn được à, hưởng lợi nhất. Do vậy tôi khuyến nghị là nên đầu tư PVD quanh 13 14. Vùng mua tốt không biết có về cho mà mua không, nhưng nếu về khu vực này thì là điểm khá là tốt. Đối với PVS PVS thì khu vực dưới 20 rồi. Nó là khu vực mua khá tốt 19-20 chính là điểm mua thôi. Cái này không phải bàn ngắn hạn PVS đang đi trong vùng giá 20-24. Vượt 24 thì PVS sẽ có thể bứt phá trở lại 28 32 trong dòng dầu khí chúng ta vẫn còn ờ, BR lọc dầu Bình Sơn cá nhân tôi thì nhìn thấy quá trình chen của Bình Sơn chưa kết thúc tuy nhiên Bình Sơn sẽ được hỗ trợ rất mạnh ở vùng giá là dưới 12 12 năm trở xuống sẽ được hỗ trợ rất mạnh nếu có chọc xuống thì khả năng cũng sẽ được lực mua rất mạnh đỡ giá thôi do vậy Bình Sơn thì vùng giá dưới 12 năm chỉ là một chiều mua thôi thậm chí nó xuống đến 10 thì là cơ hội vàng cho quý vị lên tàu thôi tôi thì Bình Sơn đang định giá khá là thấp tôi định giá Bình Sơn nó rất là cao cơ à, đối với nhóm cổ phiếu phân bón thì à, những cái gì tốt nhất của cổ phiếu phân bón đã diễn ra năm nay rồi nhiều khả năng cổ phiếu phân bón năm sau sẽ tiếp tục điều chỉnh do vậy chúng ta cần chờ những vùng giá hấp dẫn hơn với cổ phiếu đạm dầu khí đạm phú mỹ thì tôi nghĩ là tôi kỳ vọng vùng giá của đạm phú mỹ nó đâu đó về tầm 33 34 đấy là một vùng tốt để lên tàu đó. với mức kỳ vọng lợi nhuận tối đa trong năm có thể lên trở lại là năm mấy ờ, không ngắn thì cũng tầm 45 ờ, thì 33 34 là vùng lên tàu khá tốt của đạm phú mỹ đối với đạm cà mau Đạm Cà Mau thì tôi cũng đang nhìn thấy cái chen điều chỉnh khá là rõ rồi. À, nếu trường hợp mà vùng 26 này nhiều khả năng không giữ được đâu. Tôi nghĩ là đạm Cà Mau sẽ về quanh tầm 20 21. Đây là khu vực hấp dẫn để mua này. Với biên độ kỳ vọng trong năm sẽ là 20 lên 30. Một vài cổ phiếu ờ, trụ hụt khác, ví dụ như FPT Tôi thì thấy FPT đang đào chen rồi. FPT còn xa mới có quá thể đầu tư. Đó, ờ, đang có một cái sóng phục hồi trước khi đào chen mạnh thôi. Quý vị nên tránh xa của cái FPT ra. Cái mô hình vai đầu vai đang khá là rõ. MVKG Thế giới di động Chu kỳ tăng trưởng của thế giới di động đã kết thúc Tôi kỳ vọng thế giới di động Nếu ngắn thì điều chỉnh về 34 Có thể mua tạo mô hình hai đáy ngắn hạn Và sóng phục hồi B là từ 35 còn nếu mà chu kỳ năm tới thì tôi nghĩ thế giới di động ít cũng phải về tầm 25 do vậy quý vị có mua 34 35 thì cũng nhớ là kỳ vọng lên 48 49 là chốt lời đi nhé. thế thôi kỳ vọng nó đang dao động đi ngang quay. VJC rất nhiều kỳ vọng người kỳ vọng hàng không tuy nhiên tôi thì tôi nhìn thấy cổ phiếu Vietjet này đang mô hình đao chen và sẽ còn đao chen dài định giá thì đang khá là cao do vậy quý vị nên tránh xa còn quý vị nào yêu thích thì chịu thôi à, dáng phải tìm hiểu và đầu tư kỹ trường hợp mà xuống thì Vietjet có hỗ trợ 95 kháng cự 116 cổ phiếu hàng không Việt Nam Airlines cổ phiếu này thì khá là khó ảo diệu vô cùng bởi vì vốn thì lỗ hết rồi rất là khó đầu tư định giá nếu quý vị yêu thích thì tôi nghĩ là cổ phiếu HVN này lấp gáp 11 năm chính là điểm mua với kỳ vọng lên 15 à, ờ, còn cổ phiếu nào nữa còn nhóm nào nữa thôi có lẽ tôi nghĩ là đấy là những nhóm ngành mà nó then chốt nhất rồi trên thị trường thì nó rất là nhiều Ờ, khuyến nghị thì tôi có thể khuyến nghị quý vị cả ngày không hết cơ nhưng mà theo tôi thì có lẽ đó là những cái nhóm ngành tốt nhất và quý vị nên uh, cân nhắc tất nhiên là đây là những cái phân tích của cá nhân tôi là quan điểm cá nhân nhé nó không phải là đưa ra khuyến nghị mua bán uh, quý vị lớn rồi 18 cộng hết rồi được ăn thua chịu tiền trong tay quý vị thôi chúng ta đầu tư thì phải có trách nhiệm khoản đầu tư của mình thắng không phải do mình tài giỏi thua không phải là do người khác xui nhá Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.